Những gì bạn đang xem là hình ảnh của trận chung kết bóng đá đầu tiên được ghi lại vào năm 1912. Trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá, bí mật của hai danh hiệu vô địch thế giới đã bị chìm trong quyền lãng. Tại trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Stockholm năm 1912, Anh đã đánh bại Đan Mạch trong trận đấu này. The World Championship was theirs for a second time. Trong thời kỳ trước khi người ta nghĩ ra World Cup, khi mà người ta chỉ có thể xem giải bóng đá vô địch thế giới trong khuôn khổ của Olympic, anh được xem là bậc thầy trong khu vực. Họ là nước phát minh ra bóng đá và có ảnh hưởng to lớn nhất tới sự phát triển của môn thể thao này. Sự phát triển của bóng đá châu Âu Có lẽ người Anh thực sự đã phát minh ra bóng đá. Trận bóng đầu tiên đánh dấu sự ra đời của bóng đá diễn ra ở Scotland. Dường như để chống lại sự suy tàn của công nghiệp ở Glasgow, cuộc cách mạng đầu tiên của bóng đá diễn ra khi mà trận đấu quốc tế đầu tiên giữa Scotland và Anh vào năm 1872 bắt đầu. Scotland đã phát triển môn thể thao này qua đội bóng Queen's Park đây là đội bóng mạnh nhất tại Scotland vào thời đó. Khi ở Anh, họ đã thống trị sân chơi này với những kỹ thuật dắt bóng khá điều luyện. Kỹ thuật cá nhân là nhân tố khá khác biệt trong lối chơi của người Anh. Dù bạn có đi bất cứ đâu trên thế giới, bạn cũng chỉ thấy những cầu thủ truyền bóng và chạy. Và lối chơi bóng như vậy xuất hiện ở đội bóng St Andrew từ Tây Scotland vào năm 1872 người Scotland đã phát minh ra bóng đá này. Xuôi về phía nam, nơi có những hải cảng của thành phố Liverpool, người Scotland có một tầm quan trọng đặc biệt trong việc giúp môn thể thao này trở nên rộng rãi. Đội bóng vô địch Anh lần đầu tiên, Preston North End, rất nổi tiếng nhờ những giáo sư từ Scotland. Trong thời kỳ này, bóng đá được xem như nguồn giải trí của tầng lớp lao động. Có khi có tới 30.000 người đến xem trận đấu bóng của đội. Không nơi nào trên thế giới người ta lại cảm thấy sự gần gũi của bóng đá đến như vậy. Khi mà FIFA được thành lập, người Anh luôn tỏ ra không mấy hào hứng về ý tưởng này. Có một quan điểm trong xã hội cùng giới chính trị ra rằng bóng đá là một phần của xã hội và nó phản ánh xã hội. Người Anh không mấy tỏ ra thiện trí với việc tham gia tổ chức này. Vậy nên bạn có thể tưởng tượng rằng khi nước Anh đứng trước sự ra đời của FIFA, họ đã tự hỏi, việc gì chúng ta phải gia nhập FIFA trong khi chúng ta là quốc gia phát minh ra bóng đá cơ mà. Mais les Anglais étaient dans leur règle, étaient les plus forts có lẽ người Anh muốn rằng họ muốn đứng riêng ra. Họ sợ rằng việc gia nhập một tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA sẽ bị mọi người nhầm lẫn họ với các quốc gia khác. Người Anh muốn đứng riêng ra để khẳng định rằng chính họ mới là những người đã phát minh ra bóng đá. Giải vô địch luôn là món ăn thường xuyên của cổ động viên khi mà niềm đam mê xem những trận đấu cấp quốc gia của môn thể thao này của mọi người vẫn rất cháy bỏng. Vào năm 1907, khi đội Scotland thi đấu trong màu áo của Pinken Premier, những trận đấu hàng năm được ghi băng lại trong lần đầu tiên. Đó là khi trận đấu giữa xứ Wales và Ireland. Đây là giải đấu lâu đời nhất diễn ra vào năm 1884. Oh Vào năm 1908, người ta đã xác định và lên lịch để bóng đá trở thành một môn thể thao trong Olympic lần đầu tiên ở London. Great Britain đại diện bởi đội bóng nghiệp dư, sau đó cũng cân bằng với bên chuyên nghiệp. Những gương mặt này từng vô địch giải Olympic London ngày ấy. Họ là những người tiên phong trong việc truyền bá môn thể thao này ra khắp châu Âu. Những chuyến du đấu của họ được xem như bàn đạp đầu tiên cho sự phổ biến của bóng đá ra toàn châu Âu. The Central European cities of Prague, Budapest and Vienna were especially favored destinations. Ở Italia, tầm ảnh hưởng của bóng đá cũng rất mạnh. Trong thời kỳ này, hình tượng bóng đá tiêu biểu của Italia là Marco Vittorio Pozzo, đã học bóng đá khi còn học ở Anh. Pozzo là huấn luyện viên của đội Italia ở Olympic Stockholm, nơi anh cùng với người bạn Áo Hugo Masson đã thay đổi quá trình bóng đá ở châu Âu. Chúng tôi đã có thời gian làm việc cùng nhau Mọi chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp. Phong trào bóng đá tại Ý luôn phát triển rất mạnh. Và chính vì thế tôi cùng người bạn của mình đã nghĩ rằng chúng ta cần phải đóng góp một điều gì đó tích cực cho sự phát triển của bóng đá Italia. Quá trình học ở Anh cũng đã giúp tôi được rất nhiều điều để giúp phát triển bóng đá tại quê nhà Italia. Ở Olympic Stockholm, Mason đã mời huấn luyện viên người Anh là Jimmy Hogan tới Viên. Hogan đã thực sự đem bóng đá đến với trung tâm châu Âu, góp phần mang tới một phong cách chơi bóng khác biệt, thường được biết đến như New Bian School. Trong thời kỳ trước Thế chiến này, Anh vẫn đóng vai trò là một đối thủ sừng sỏ. Chung kết Olympic có thể xem như vô địch thế giới, nhưng chung kết Cúp FA vẫn là ngày hội bóng đá sôi động nhất trên hành tinh. Vào năm 1939, có tới 121.000 người tới cổ động cho trận đấu giữa hai đội bóng lớn trong thời kỳ này là Aston Villa và Sunderland. Trong suốt thời gian ở Anh, Potso bị cuốn hút mạnh mẽ bởi lối chơi bóng tại xứ sở sương mù, điều hoàn toàn tương phản với bóng đá ở lục địa. Có thể nói rằng trong thời gian ở Anh, tôi đã học được rất nhiều. Điều quan trọng và khác biệt nhất ở bóng đá Anh đó là kỹ năng xử lý bóng rất điều luyện. Cao thủ có kỹ năng khá tốt và họ luôn rất tự tin mỗi khi cầm bóng. Quan trọng hơn nữa, đó là thể lực từ ba thành phố lớn của trung tâm châu Âu, Sparta Praha, Budapest và Viên là những thử thách cho bóng đá Anh khi muốn trở thành cường quốc bóng đá. Với hai đến ba thành phố nằm bên bờ sông Danube, phong cách bóng đá khác biệt đã hình thành như cái tên của chúng khi nằm trên bờ Danube. Tự hào với những gì mang lại cho thế giới, ba thành phố đoàn kết trong sự thống trị của Hoàng gia Hamburg, nhưng chưa bao giờ là những đồng minh thân cận. Trên sân bóng, sự cạnh tranh giữa các đối thủ căng thẳng hơn. Chiến tranh thế giới nổ ra, hàng ngàn người chết. Trong ký ức nhiều người ở Trung Âu, cái kết của chiến tranh thể hiện như kết quả hòa chỉ ở biên giới. Czechoslovakia Tiệp Khắc là quốc gia rất coi trọng việc đánh giá bóng đá như một niềm hãnh diện của quốc gia. Năm 1919, đội bóng của Tiệp Khắc đã tham gia giải đấu ở Pháp bằng đường không khi họ đáp xuống sân vận động bằng máy bay. Họ đã đánh bại Bỉ, Mỹ và Canada trên con đường tới trận chung kết. Một năm sau, Tiệp Khắc thua Bỉ ở Olympic Antwerp. Tuy nhiên, họ đánh bại Pháp để giành chức vô địch trong trận chung kết. Ngoài Anh Quốc, Praha có lẽ là hệ thống câu lạc bộ phức tạp nhất ở Trung Âu. Sparta Praha, một trong những đội bóng chịu ảnh hưởng của tầng lớp lao động thành phố, vào giữa những năm 1920. Bóng đá khắp châu Âu trở nên ảnh hưởng toàn diện. Footballers from all over Europe were being enticed to play for them as the two struggled for supremacy before huge crowds. Vào thời điểm này, bóng đá ở khắp châu Âu đã trở nên có ảnh hưởng mạnh mẽ. Đám đông luôn hò reo cổ vũ mỗi khi các đội có được một tình huống hiểm nguy. Không chỉ ở trên sân, cuộc chiến để tranh giành ngôi vô địch cũng diễn ra rất quyết liệt giữa các câu lạc bộ. Có thể nói rằng bóng đá ở Trung Âu là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ nhất tại châu Âu řekněme, aby to opravdu vypadalo jako pohřeb, jako rozloučení smuteční. Vào giữa những năm 1920, ý tưởng thành lập giải đấu cho các câu lạc bộ ở châu Âu trở nên mạnh mẽ, cũng là nỗ lực to lớn của Hugo Marcel. Sau đó nó trở thành hiện thực vào năm 1927 khi Sparta Praha gặp Rapid Viên trong trận chung kết của giải đấu đầu tiên chỉ với ba câu lạc bộ tham dự. Chủ tịch đầu tiên của quốc châu Âu có thể được xem vào năm 1952, khi mà nhà vô địch châu Âu đầu tiên không phải là Ryan mà là Sparta Praha, những người đã thắng trận chung kết. Qua 11 năm sau đó, giải đấu ba đội đã dần trở nên phổ biến ở trung tâm châu Âu. Đây là thời điểm mà bóng đá Trung Âu phát triển rất rầm rộ. Sparta Praha đã lên đến đỉnh châu Âu sau khi vượt qua đối thủ lớn là Real Madrid. Điều đó cho thấy được sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá ở khu vực này. Trước khi dòng Danube đổ vào Croatia, thì nó chảy qua Budapest thành phố của huyền thoại bóng đá New Đội bóng thống trị trước kia là MTK Budapest. MTK Budapest đã giành 10 chức vô địch trong giai đoạn 1914 đến 1925 dưới sự dẫn dắt của Jimmy Hogan. Người Hungary nổi tiếng nhờ kỹ thuật truyền ngắn của mình. Năm 1928, Ferenc Varov, đội bóng của Hiệp hội Đức, vô địch cúp Hungary và cả cúp ba câu lạc bộ. Thật khó cho huyền thoại New Nubian còn lại ở Budapest khi mà linh hồn của nó ở sâu 250 km ở thượng nguồn con sông ở Viên. Đây là nơi huyền thoại này được sinh ra. It was here that this legend was born and where it reached its zenith. Những năm 1920, Viên là nơi lý tưởng cho chính trị. Tầng lớp quý tộc ở Viên đã tạo ra phong trào thể thao dựa trên những vận động viên nghiệp dư. Họ hy vọng sẽ cải thiện sự đoàn kết trong những trại cách ly. Người ta vẫn nghi ngờ về những câu lạc bộ lớn như Rapid Viên khi mà những cầu thủ thuộc tầng lớp lao động chơi dưới sự dẫn dắt của nhà quý tộc bourgeoisie Họ đang chiến đấu hay thất bại trong cuộc chiến? Năm 1920, Áo trở thành nước đầu tiên sau Anh chấp nhận sự chuyên nghiệp khi bóng đá trở thành môn thể thao chính, đem lại sự hứng khởi và mãn nhãn cho người dân. Ba năm sau, hàng trăm ngàn người đã đến dự khán trận đấu giữa Ý và Áo diễn ra tại Viên, một kỷ lục tồn tại cho tới trước khi Thế chiến thứ hai nổ ra. Bóng đá ở trung tâm châu Âu nhanh chóng chiếm được chỗ đứng. Năm 1931, người ta tranh cãi với nhau rằng liệu có tốt khi huyền thoại người Áo Natia thắng trận đấu với đội bóng Scotland BB5 New hay không. Vào thời điểm này thì bóng đá ở trung tâm châu Âu đã khẳng định được mình. Lúc đó nó như là sự tự hào của quốc gia. Đội bóng được tạo ra bởi Hugo Maso, người vừa đảm nhiệm điều hành Hiệp hội bóng đá Áo, cũng như huấn luyện viên của tuyển quốc gia. Die beiden Kapitäne, der Ungar Sarosic und der Österreicher Naus, begrüßen Sie. Từ năm 1931, Áo chỉ thua đúng 2 trận trong 3 năm liên tiếp, trong đó có trận thua thiếu may mắn trước Anh vào năm 1932. Cũng như tiếp khắc, người Áo dựa trên kỹ thuật cá nhân và truyền ngắn. Nếu như năm 1920 là thời kỳ của trường phái New Bayern School, thì những năm 1930 lại thuộc về quốc gia phía Nam Âu là Italia. marittima di Cartagine. Trong thời kỳ của mình, Mussolini rất coi trọng giá trị mà thể thao mang tới cho chính trị. Vào năm 1929, Julio Pozzo trở thành huấn luyện viên tuyển Ý lần thứ ba. Trong thập niên sau đó, đội Ý đánh bại tất cả mọi đối thủ của họ. Có thể nói rằng bóng đá Italia đã phát triển rất mạnh dưới thời kỳ của Mussolini. Bởi lúc này thể thao không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần của thể thao, mà nó được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của chính trị. Pozzo đã được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mussolini để phát triển bóng đá theo đúng ý của mình. Pozzo là một người có tư tưởng bóng đá thoáng đạt có được sự hậu thuẫn như vậy, Pozzo đã đưa Italia trở thành đội bóng rất mạnh trong những năm 1930. Ý tưởng về một giải đấu cấp quốc gia châu Âu đã được giới thiệu vào năm 1927, cùng thời điểm với các giải ba đội, giải vô địch thế giới mới, trước khi giải vô địch châu Âu hiện tại cũng là đứa con tinh thần của Hugo Marshall. Năm 1930, Ý trở thành nhà vô địch châu Âu đầu tiên. Eh, Năm 1930 có thể nói là đỉnh cao của bóng đá Italia dưới thời huấn luyện của Pozzo. Eh, eh, Có thể nói không quá rằng chính sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Italia đã góp phần không nhỏ thúc đẩy những giải đấu mang tính quốc tế sau này. Giải đấu vô địch quốc gia đầu tiên bắt đầu vào năm 1929 và Mussolini thường xuyên dự khán các trận đấu. Asteria A phát triển như một khẩu hiệu trong suốt các trận đấu. Nó trở thành kiểu chào của các ngôi sao nước ngoài như ngôi sao ghi bàn hàng đầu của Argentina trong kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 là Kier Mostavilic. Trong những tháng sau đó, anh ra mắt trận đầu tiên của mình trong trận đấu giữa Lazio và Genoa cũng như hàng trăm người nước ngoài xuất hiện ở giải trong năm 1930. Một vài cầu thủ từ Argentina, Brazil đến chơi giữa những cầu thủ bản địa Bóng đá truyền cho Mussolini một niềm cảm hứng, khiến nổ ra những cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề tính cách thực sự của y. Về chính trị, Mussolini là một người có tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, tình yêu bóng đá một cách hồn nhiên của ông ta là điều mà không ai có thể phủ nhận. Mussolini có sự quan tâm đặc biệt tới các trận đấu. Vì không phải thành viên của FIFA nên anh không tham dự World Cup. The defeat of the English football 11 wearing white shirts by Czechoslovakia in their first international in Prague for 35 years has caused critics much discussion on the question whether English soccer is as preeminent as it used to be. And the home side, playing very precise football, delight their supporters by shattering the legend of English supremacy. Ở World Cup 1934, Potso nói rằng người Anh sẽ không thể vào sâu hơn nữa tới vòng tứ kết. Vòng chung kết World Cup 1934 bị bao phủ bởi bóng đen của những tranh cãi, đặc biệt là quyết định sự điều hành bởi trọng tài nước chủ nhà. Người Anh đã không có bằng chứng về sự câu kết giữa Pozzo của Italia và Mazel của Áo. phải nói rằng năm 1934 là giải đấu để lại nhiều tranh luận gay gắt. Người ta cho rằng đã có sự câu kết giữa Pozzo của Italia và Mazel của Áo, rằng Mussolini đã can thiệp vào kết quả của các trận đấu. Điều đó cũng đã phần nào làm giảm đi vinh quang của đội tuyển Italia. Tình bạn giữa Pozzo và Maggio đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Ý đã vào chung kết bằng một bàn thắng gây tranh cãi. Quyết định của trọng tài Edgrin đã giúp Ý chiến thắng. Ý chạm trán một đội bóng khác của Danubian School, đó là Thiệp Khắc. Bị dẫn trước, Ý gỡ hòa ngay khi trận đấu chỉ còn 9 phút nữa là kết thúc và giành chiến thắng trong hiệp phụ bởi bàn thắng bằng tay của Meza, bàn thắng mà trọng tài đã phớt lờ. Ý trở thành nhà vô địch thế giới. Eh, Vinh quang tột đỉnh đã đến với Italia. Eh, Tất nhiên, trong một giải đấu thì khó có thể tránh khỏi nhiều tranh cãi. Những quyết định của các trọng tài cũng đã gây ảnh hưởng nhiều đến các đối thủ của Italia. Fainting already, it can't be the heat, so it must be excitement or spaghetti. Prince Arthur of Connaught with the bearded Signor Grandi shakes hands first with Arsenal, uh, sorry, England, wearing white shirts, then with the Italian team. In England, the World Cup Ở Anh, World Cup không được xem trọng. Khi đội Ý đến London, 5 tháng sau khi vô địch thế giới, người ta đã xem trận đấu giữa Anh và Ý như trận đấu của thế kỷ. As Tempest flared.